trong nhịp tim đang rung lên nàng đi qua khiến tôi trên lặng muốn nôi cầu nàng ơi tôi chờ em lâu